ngày hôm nay là ngày đầu tiên thì chúng ta tiếp tục cố gắng và tiếp ờ, tiếp tục chiến đấu trong vị trí ngày mai đó là ngày 18 tháng 3 năm 2023 còn ở trên Zalo ngày hôm nay chúng ta đại thắng với lô tô 67 cho ngày hôm nay rồi thật sự phải nói chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta ở trên Zalo số VIP cho ngày hôm nay và chúng tôi ờ, ngày hôm nay lô tô 67 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ở trên Zalo ngày hôm nay rồi mọi người nhé còn ở trên video này thì chúng ta uh, chưa đại thắng được thì chúng tôi một lần nữa chúng tôi sẽ uh, cố gắng cùng như là phấn đấu tiếp tục chiến đấu cho tất cả anh chị em chúng ta vào ngày mai thì ngày hôm nay chúng ta chơi uh, cặp này chúng ta có thể chơi 10 năm 10 điểm thì ngày mai chúng ta có thể nhân đôi lên đó là 10 20 điểm mọi người nhá chúng ta chơi nhỏ nhẹ như thế thôi còn anh chị em nào chúng ta đang muốn chơi theo cuốn lớn muốn thằng thành công hơn đại thắng hơn thì anh chị em chúng ta hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách kết bạn Zalo của chúng tôi cũng như là nhắn tin gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của chúng tôi luôn đấy còn chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi to con lớn mỗi ngày chúng tôi có nhắc nhở với tất cả anh chị em chúng ta nhiều rồi mặc dù là đường cầu nó nổ như thế này nhưng mà những đường cầu này là những đường cầu tham khảo thôi đấy cho nên anh chị em chúng ta hãy à, lưu ý và cân nhắc là như vậy còn chúng ta không khuyến khích tất cả anh chị em nào chúng ta chơi to quát lớn với những đường cầu những con số ở trên video này cả ok chưa còn à, thật sự mà nói ở trên Zalo chúng tôi sẽ tâm đắc và cũng như là à, được chúng tôi kết hợp rất là nhiều đường cầu ra được được sàng lọc ra rất là nhiều con số lại để chúng ta có thể lọc ra một con số để chúng ta chốt cho tất cả anh chị em chúng ta luôn cho nên anh chị em chúng ta hãy liên hệ với chúng tôi ok chưa Chúng tôi hứa tất cả anh chị em chúng ta sẽ về bờ nếu như anh chị em chúng ta vào Zalo, bất kể anh chị em nào chúng ta muốn chơi to chơi nhỏ mọi người nhé. Chơi nhỏ chúng ta cũng có thể vào và chơi lớn cũng cũng có thể vào. Ok chưa? Và cũng có thể là anh chị em chúng ta có thể vào phí tuần và uh, hoặc là phí tháng để chúng ta có thể thành công hơn. Đấy. Và đặc biệt là ở trên Zalo thì được chúng tôi hỗ trợ đó là thu phí sau cho quay cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm. Ok chưa? và ở trên Zalo thì được chúng tôi ờ, cung cấp số đó là bạch thủ lô một số này cầu xin hai và cũng như là ờ, dàn đi 10 số cho tất cả anh chị em chúng ta cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà liên hệ với được chúng tôi mọi người nhé anh chị em chúng ta hãy yên tâm đi đấy còn à, những con số video này trên video này chúng mỗi ngày chúng tôi có nhắc nhở với tất cả anh chị em chúng ta nhiều rồi mặc dù nó nổi tin liên tục và thường xuyên như thế này nhưng mà anh chị em chúng ta cũng phải cẩn thận đấy một ngày chúng tôi nhắc nhở với tất cả anh chị em rất nhiều rồi ngày hôm nay à, lô à, đặc biệt 89 thì đã nổ tất cả anh chị em chúng ta rồi ngày hôm nay thì à, sau cặp song thủ 4884 thì 84 à, thì nó ra cái bóng âm của nó đó là 4 bóng 9 mọi người nhé ngày hôm nay ra ra 89 thì 4884 ngày hôm nay thì chưa, chưa nổ được thì chúng ta tiếp tục chiến đấu vào vị trí ngày mai ok chưa anh chị em chúng ta hãy yên tâm hãy yên tâm bởi vì cái đường cầu này là đường cầu tỷ lệ ăn cao cho nên anh chị em chúng ta có thể à, à chơi có thể tham khảo cái đường cầu này đây là những đường cầu dành cho những anh chị em nào chúng ta chơi tham khảo thôi còn anh chị em nào vào zalo thì được chúng tôi chốt số những số tâm đắc để anh chị em chúng ta có thể thành công và vững tin trên con đường à, môn số học này anh chị em chúng ta hãy yên tâm mọi người nhé ok chưa đấy chúng tôi nhắc nhở với tất cả anh chị em như vậy còn chúng ta tiếp tục cố gắng vào vị trí ngày mai ok chưa à, Zalo của Zvip của chúng tôi Zalo 0394751262 à, đây. Anh chị em nào chúng ta chưa dùng Zalo, chúng ta chưa có Zalo thì chúng ta có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của chúng tôi luôn để được chúng tôi tư vấn và cho chúng những con số tâm đắc để anh chị em chúng ta cùng nhau sớm vào bờ mọi người nhé Ok và chúng tôi xin tạm dừng kết thúc video ở đây Chúng tôi nhắc nhở với tất cả anh chị em như, như thế thôi Vì đường cầu ngày mai là ngày 18 Cầu giao lưu số VIP số chuẩn đảm bảo tỷ lệ cao Thì anh chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi Cho nên anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi Ok chưa Ok và xin chào tất cả anh chị em Và tất cả anh chị em vào buổi phân tích và chốt số cho ngày hôm sau